Chào các bạn, lại là Hữu đây. Trong video clip của chúng ta ngày hôm nay sẽ có hai phần. Phần đầu mình sẽ điểm tin qua việc Phú Quốc được lên thành phố và chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Phần thứ hai, mình sẽ liệt kê lại danh sách 13 dự án khủng nhất ở đảo Phú Quốc. Đó là những công trình mang tầm cỡ khu vực và quốc tế cũng như đạt được rất nhiều kỷ lục trên thế giới. Bật mí một chút nhé. Đó là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á với hai ván trượt lớn nhất Việt Nam Dự án với mức đầu tư 1 tỷ USD được đánh giá là khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam. Khách sạn 6 sao lọt vào hàng loạt các danh sách khách sạn đẹp và tốt nhất trên thế giới. Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài ấn tượng lên đến 7.899,9 m. Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, vân vân và còn rất nhiều rất nhiều danh hiệu ấn tượng khác nữa. Để tìm hiểu, các bạn cùng Hữu khám phá hết những điều này trong video clip ngày hôm nay nhé. Và bây giờ, bắt đầu thôi nào! Vừa qua, ngày 9 tháng 12 năm 2020, đồng loạt các trang báo lớn của Việt Nam đều đưa tin về việc tức Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Có thể điểm qua các trang báo mạng như sau, như trang báo VN Express, Tuổi Trẻ, Dân Trí, Cà Phê Bít, Dinh.vn vân vân. Mình xin tóm tắt lại nội dung của bài báo Chiều ngày 9 tháng 12, với 100% ủy viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Theo đó, thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 179.480 người của huyện đảo Phú Quốc hiện nay. Quốc hội cũng tán thành thành lập hai phường đó là phường Dương Đông và phường An Thới. Trong đó, phường Dương Đông được giữ nguyên diện tích tự nhiên với quy mô dân số là 60.415 người của thị trấn Dương Đông. Còn về phường An Thới sẽ bao gồm phần diện tích tự nhiên của thị trấn An Thới và xã Hòn Thơm. Như vậy khi cộng gộp hai dân số của hai khu vực này với nhau ta sẽ có dân số là 42.095 người của phường An Thới. Ngoài hai phường kể trên, thành phố Phú Quốc còn có 7 xã, bao gồm xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn và xã Thổ Chu. Cùng với việc thành lập thành phố Phú Quốc, các cơ quan như là Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố này cũng được thành lập. Như vậy, đề án thành lập thành phố Phú Quốc của chúng ta đã được thông qua. Đây quả thực là một tin vui cho người dân huyện đảo Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung. Hy vọng trong thời gian tới, với thông tin tốt lành này thì huyện đảo Phú Quốc ngày càng phát triển hơn nữa và đón ngày càng nhiều càng nhiều hơn nữa khách du lịch tham quan đất nước của chúng ta. Từ đó góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân nơi đây. Sau khi thành lập thành phố Phú Quốc thì tỉnh Kiên Giang của chúng ta đã có được 3 thành phố. Đó bao gồm Thành phố Gạch Giá là đô thị loại 2, thành phố Phú Quốc là đô thị loại 2 và thành phố Hà Tiên là đô thị loại 3. Tỉnh Kiên Giang đang xếp cùng với tỉnh Bình Dương cũng là tỉnh có 3 thành phố và chỉ thấp hơn tỉnh Quảng Ninh với 4 thành phố, bao gồm thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí và thành phố Cẩm Phả. Một thông tin nữa mà Hữu cũng mới được nhận thì trong điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì tỉnh Kiên Giang cũng sẽ có 3 thành phố. Tuy nhiên về xếp đội đô thị nó sẽ có sự thay đổi. Trong đó thành phố Rạch Giá sẽ trở thành đô thị loại 1 cùng với Phú Quốc và Hà Tiên sẽ trở thành đô thị loại 2. Các bạn có thể xem sơ đồ phân bố mạng lưới đô thị của tỉnh Kiên Giang. Mình nghĩ là nếu có thành phố thứ tư của tỉnh Kiên Giang thì đó có lẽ là thành phố Kiên Lương bởi vì hiện tại khu đô thị Kiên Lương cũng khá là phát triển. Còn bạn nghĩ gì? Đâu là thành phố thứ tư của tỉnh Kiên Giang? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Đây là một tin khá tốt cho tỉnh Kiên Giang có đúng không các bạn? Và nhân dịp đặc biệt này, mình đã tổng hợp những công trình nổi bật nhất của đảo Phú Quốc, trong đó có rất nhiều công trình nổi bật mang tầm cỡ khu vực và quốc tế luôn đó mọi người. Và bây giờ hãy cùng hữu điểm lại những công trình và những siêu dự án ở Phú Quốc này nhé. Bắt đầu thế nào? các bạn đã biết, Phú Quốc được chia làm 3 khu vực, bao gồm Bắc đảo, Trung đảo và Nam đảo. Và mình sẽ điểm danh những công trình này theo thứ tự từ Bắc, Trung vào Nam để cho các bạn dễ hình dung. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đầu Bắc đảo trước nhé. Khi nhắc đến dự án của khu vực Bắc đảo, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ông trùm bất động sản, đó chính là tập đoàn Vingroup. Trên sơ đồ là vị trí của khu phức hợp của tập đoàn Vingroup ở Bắc đảo, ở một vị trí rất sát với trung tâm của xã Gành Dầu. Việc chủ đầu tư Vingroup chọn góp vốn vào Phú Quốc từ năm 2014 đã góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đảo Ngọc, biến Bắc đảo thành địa điểm du lịch mạnh mẽ và thu hút khách du lịch. Dự án đầu tiên số 1, Winberland Win Wonder Phú Quốc. Dự án này bao gồm 6 phân khúc, 12 chủ đề đặc sắc với câu chuyện xuyên suốt. Thiết lập hàng chục kỷ lục mới, Win Wonder Phú Quốc đã giành được kỷ lục công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam Hình ảnh trước mặt của các bạn lúc này đó là những tòa nhà của khu vực Queen Wonder của tập đoàn Green Group Phú Quốc. Những tòa nhà này mang nét cổ kính giống như là những lâu đài trong truyện cổ tích có đúng không các bạn? Vào đến khu vực này chúng ta tha hồ mà chụp hình luôn. Đây là khuôn viên của khu vực Queen Wonder. Những tòa nhà mang kiến trúc cổ điển của phong cách châu Âu sang sát như vậy Trông thật là thích mắt, có đúng không các bạn? Trong công trình nổi bật này, chúng ta có nhiều công trình khác như là Số 1.1 Công viên nước Được xem là công viên lớn nhất Đông Nam Á Với hai đường trượt lớn nhất Việt Nam Cùng với bể tạo sóng siêu to khổng lồ Thế giới lốc xoáy Với thiết kế như thiên đường nhiệt đới Hawaii đích thực Giúp bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời Số 1.2 Sân khấu nhạc nước Sân khấu nhạc nước tại Vinpearl Phú Quốc được xây dựng theo quy mô lớn có diện tích lên đến 8.400m2. Quan cảnh khán đài được thiết kế thông minh, theo nhiều bậc thang giúp khán giả có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh màn biểu diễn nước độc đáo. Sân khấu nhạc nước nghệ thuật này sử dụng vòi nước 2D 3D hiện đại, tạo ra các màn trình diễn nước ấn tượng nhất. Ngoài ra còn có hệ thống đèn laser phong phú màu sắc cùng khói lửa hoành tráng, góp phần làm nên sức hút độc đáo khác biệt khi xem nhạc nước tại Phú Quốc. 1.3 Thủy cung Kim Quy Thủy cung kim quy siêu lớn, hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với diện tích lên đến 15.000 m2, đủ sức chứa cả đại dương rộng lớn cho bất cứ du khách nào tới đây. Thủy cung Kim Quy Phú Quốc là một trong những thủy cung lớn nhất của Việt Nam, nắm giữ kỷ lục top 5 của thế giới, sắp ra mắt tại Vinpearl 2. Điều mà mình ấn tượng nhất về thủy cung này có lẽ là kiến trúc của nó. Kiến trúc hình con rùa quả thực quá độc đáo luôn các bạn, vừa mang ý nghĩa về mặt phong thủy nữa. Như vậy chúng ta đã điểm danh được những công trình trong dự án Winberland Winwonder và tiếp tục số 2 dự án khu nghỉ dưỡng Winber Phú Quốc. Các bạn nhìn vào sơ đồ tổng thể của khu, chúng ta thấy có rất là nhiều dự án trong này. Với quy mô xây dựng khoảng 302 hecta, quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Winber Phú Quốc nằm trong dự án của tập đoàn Wingroup với mức đầu tư là 1 tỷ USD. Dự án có quy mô được đánh giá là khu nghỉ dưỡng lớn nhất của Việt Nam với đầy đủ hệ thống khách sạn sang trọng, khu vui chơi giải trí ngang tầm thế giới, bệnh viện quốc tế, tổ hợp khu du lịch giải trí Vinpearl Phú Quốc bao gồm khách sạn 5 sao, khu biệt thự, khu vui chơi giải trí và khu sân golf 27 lỗ. Nơi đây là nơi diễn ra đám cưới của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng đó các bạn. Cái ngày mà diễn ra sự kiện đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, gần như tất cả các gương mặt nổi tiếng của showbiz đều có mặt ở Phú Quốc này. Mình nghĩ rằng ai trong chúng ta đều muốn có một đám cưới lãng mạn và gần bỉ như vậy có đúng không các bạn? Số 3 Vườn thú Safari vinber Safari Phú Quốc là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam với diện tích 380 hecta, quy tụ 170 loài với gần 3.000 cá thể động vật quý hiếm trên toàn thế giới. Trước khi vào cổng chính của khu vực này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn múa thổ dân của các dân tộc thổ dân đến từ châu Phi, như trong hình đó mọi người. Số 4. Casino Phú Quốc Với diện tích lên tới 37 hecta, Casino Phú Quốc có nhiều dịch vụ giải trí, sòng bạc với khoảng 400 bàn roulette, 2.000 máy đánh bạc, 300 bàn cho blackjack, baccarat và các loại khác. Ngoài ra còn trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn năm sao 3.000 phòng. Corona Casino Phú Quốc là casino đầu tiên thí điểm cho người Việt Nam vào chơi nữa đấy các bạn. Tuy nhiên nha, các bạn phải đạt được một số điều kiện. Mình phải có thu nhập trên 10 triệu đồng thì các bạn mới được phép đi vào. Ngoài ra còn có một số điều kiện khác nữa số 5 Genwa Phú Quốc Genwa Phú Quốc được cho là nơi tiêu tiền mới của châu Á Genwa Phú Quốc, nơi hội tụ những công trình kỳ vĩ, những hoạt động giải trí suốt 24 giờ là cuộc cách mạng trong việc xây dựng thành phố du lịch vương tầm thế giới, đồng thời góp phần khai phá nền kinh tế đêm giàu tiềm năng của Việt Nam. Dự án ban đầu có quy mô 69,41 hecta, nhưng sau một số lần điều chỉnh đã tăng diện tích lên 85,11 hecta. Tổng mức đầu tư là 4.264 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2020. Như vậy đây là khu hoạt động 24 trên 24 cả ngày và đêm và đây là hình thức kinh doanh kinh tế về đêm của Việt Nam. Như vậy, Hữu và các bạn của Hữu đã trải qua những công trình gắt khủng ở Bắc đảo và nhà đầu tư chủ yếu đó chính là Vingroup. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến Trung đảo, nơi có thị trấn Dương Đông. À không, bây giờ chúng ta phải gọi nó là phường Dương Đông. Số 6, cầu cảng quốc tế. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc là dự án cảng biển có quy mô lớn nhất Phú Quốc với vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng Cảng được đầu tư xây dựng với mục đích tiếp nhận tàu khách quốc tế, trọng tải lên đến 225.000 GT, sức chở 5.000 cho đến 6.000 hành khách. Chức năng chính của cảng là tiếp nhận tàu khách. Đầu bên kia của cầu cảng đó chính là sân bay cũ của Phú Quốc thì khu vực này được quy hoạch thành một khu đô thị vô cùng hiện đại. Đây được xem như là phố đi bộ Nguyễn Huệ của Phú Quốc trong tương lai. Do đó khi hành khách cập cảng quốc tế sẽ lên ngay khu vực của khu đô thị sân bay cũ. Số 7. Sân bay quốc tế Phú Quốc Dự án do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng với khả năng tiếp nhận từ 3 cho đến 4 triệu khách trên một năm. Cảng đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế cho các loại máy bay hiện đại hoạt động như Boeing 777, Boeing 747, 400 và tương đương. Đây là dự án sân bay quốc tế đầu tiên được triển khai ở Việt Nam theo hình thức 100% vốn đầu tư doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư lên đến 16.200 tỷ đồng và được đầu tư theo các giai đoạn Khi đưa vào khai thác, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là cảng hàng không quốc tế thứ ba được xây dựng tại miền Nam Việt Nam. Trong năm 2018, sân bay Phú Quốc đón 3,4 triệu lượt khách, là sân bay có lượng khách thông qua đứng thứ năm ở Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một khu phức hợp được cho là lớn nhất ở bãi trường Phú Quốc. Số 8. Khu phức hợp CEO bãi trường Phú Quốc do tập đoàn CEO Group làm chủ đầu tư. Trên sơ đồ là vị trí của khu phức hợp ở khu vực Trung đảo. Là top 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc hiện nay. Trong khu phức hợp này, chúng ta có rất là nhiều công trình khác nhau. Và bây giờ hãy cùng Hữu điểm qua từng công trình một nhé. 8.1 Novotel Villas Phú Quốc Novotel Village là khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp rộng 132 hecta. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế Novotel Village đầu tiên trên thế giới tại Phú Quốc. Novotel Village bao gồm 96 căn biệt thự, 3 cho đến 5 phòng ngủ, được trang bị nội thất đạt tiêu chuẩn 5 sao. Danh hài Trường Giang từng sở hữu một căn trong khu vực này và mình nghe đâu đó thì ca sĩ Hiền Thục cũng sở hữu một căn nơi đây. Video clip quay cụ thể về dự án Sonasi Paris Village mình đã hoàn thành xong các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi từng dự án cụ thể nhé. Số 8.2 Khách sạn 5 sao Novotel Phú Quốc được quản lý bởi tập đoàn danh tiếng Angkor Pháp, top 4 thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Dự án có diện tích 70.730 m2. Novotel Phú Quốc Resort có tổng cộng 366 phòng khách sạn và 99 căn biệt thự. Cùng nhìn lại khách sạn đẳng cấp 5 sao này nha các bạn Số 8.3 Dự án Best Western Premier Sonasi Phú Quốc Dự án mang thương hiệu Best Western Premier của tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu tại Mỹ với diện tích 34.807 m2, quy mô 549 căn Codotel và 16 căn villas, đơn vị thiết kế Kumi Ashi, top 3 công ty tư vấn thiết kế hàng đầu tại Nhật Bản. Số 8.4 Sonasi Shopping Center là khu phố đi bộ đầu tiên tại Phú Quốc dài khoảng 1 số. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, tập đoàn CEO chính thức khai trương khu shop Villas Sonasi Paris Villas và phố đi bộ. Các bạn cùng ngắm một số hình ảnh của khu phố này nhé. Trong ngày khai trương thì khu phố này có một cây thông Noel rất là to và thu hút rất là nhiều người đến đây tham quan. Sonati Bari Village là mô hình nhà ở kết hợp giữa shop house và biệt thự có tổng diện tích 12 hecta, cung ứng hơn 300 căn shop village và hotel village, tổng số vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng và hiện tại dự án này đã đi vào hoạt động rồi nha các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với một ông lớn khác trong lĩnh vực bất động sản ở khu vực bãi trường này, đó chính là tập đoàn Bim Group. Số 9, khu phức hợp Bim Group. Trên sơ đồ là vị trí của khu phức hợp Bim Group. Với khu phức hợp Bim Group, đây là hình ảnh tổng thể của khu. Một hình khác nữa nha các bạn, khu phức hợp của Bim Group có tên chính thức là Marina Phú Quốc và đây là sơ đồ của tất cả các dự án có trong khu phức hợp này. Từ trái qua phải, chúng ta có lần lượt các công trình như sau. Quảng trường biển, Phú Quốc Waterfall, Sailing Club, con đường lễ hội, Sailing Club, khách sạn 5 sao, Intercontinental, công viên nước, Phú Quốc Marina Square và khách sạn 6 sao Regent. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể từng dự án một nhé. Số 9.1 Quảng trường biển Quảng Trường Biển có diện tích 3,2 hecta, nằm trước khu Phú Quốc Waterfall với nhiều công trình kiến trúc mang nét độc đáo. 9.2 Phú Quốc Waterfall Phú Quốc Waterfall có tổng 142 căn hotel và tất cả đều mang kiến trúc Đông Dương của mình luôn đó các bạn. Có chức năng thương mại nhằm vào mục đích kinh doanh như là nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang, tiện ích sôi động khác, vân vân. 3.3 Sailing Club Đến với Sailing Club Phú Quốc, du khách có thể vui chơi tại câu lạc bộ, thưởng thức những món ăn ngon hay khiêu vũ trên bãi biển khi hoàng hôn xuống. Biển ở khu vực Sailing Club này quá đẹp đúng không các bạn? Trắng tươi mà mình mất luôn. 9.4 Con đường lễ hội Đây là con đường sẽ thường xuyên tổ chức những lễ hội thường niên của đảo Phú Quốc của chúng ta Lễ hội là một phần không thể thiếu trong việc thu hút khách du lịch Hy vọng khi con đường này được hoàn thành thì sẽ giúp cho du lịch của Phú Quốc được đẩy mạnh hơn nữa 9.5 Intercontinental Phú Quốc là khách sạn 5 sao được quản lý bởi tập đoàn Intercontinental Hotel Group là khách sạn thứ 1.000 của tập đoàn IHG trong khu vực Á, Âu và Phi đây là tòa nhà cao 19 tầng và là tòa nhà cao nhất Phú Quốc cũng như là cao nhất tỉnh Kiên Giang. 9.6 Dự án Marina Square Dự án Phú Quốc Marina Square sẽ cung cấp ra thị trường với 199 căn shop house kết hợp với hotel trên diện tích 60.000m2. Dự án cao 7 tầng, nằm liền kề và lấy cảm hứng từ phong cách săn vườn trong những khuôn viên đậm chất địa Trung Hải. Mọi thứ trong công trình này gần như đã hoàn thành xong, màu sắc, kích thước đều nhau tạo một hiệu ứng cực kỳ nịnh mắt. Dự án này mình cũng đã quay xong luôn rồi đó, đừng bỏ lỡ nha mọi người. chín bảy và đây cũng là dự án cuối cùng trong khu phức hợp của Bim Group, khu phức hợp Marina, khách sạn 6 sao Britain Hotel and Resort là thương hiệu khách sạn quốc tế cao cấp có trụ sở tại Đài Loan. Hiện tại đang tham gia điều hành các khách sạn tại châu Á, châu Âu Tổng diện tích của dự án là 11,2 hecta Đây là khách sạn 6 sao luôn nha mọi người. Sau lưng khách sạn này có rất là nhiều biệt thự và mỗi căn như vậy có giá là 16 tỷ đồng. Một con số rất là khủng đúng không các bạn? Đến thời điểm hiện tại, Hữu và các bạn của Hữu đã đi được 2 phần 3 của quãng đường đó là Bắc đảo và Trung đảo. Đối với Bắc đảo thì tập đoàn chính đang đầu tư ở đây đó chính là Vingroup. Còn đối với Trung đảo thì không phải ai khác đó chính là hai ông lớn CEO và Vingroup. Còn với Nam đảo này, một ông lớn khác nữa đó chính là Sun Group. Sun Group làm chủ đầu tư hầu hết các dự án lớn ở khu vực phía Nam đảo này và trong đó có phường An Thới của chúng ta. Các bạn cô Hữu ơi, hãy cùng mình khám phá tiếp tục những công trình thú vị và cũng không kém phần hoành tráng ở Nam đảo Quốc này nhé. Tiếp tục với dự án đầu tiên của Sun Group, Số 10, quần thể dự án của Sun Group và là dự án số 10.1 của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là Sun Rent City New An Thới với các tiện ích như là 4 công viên chủ đề, quảng trường âm nhạc, vườn hoa sắc màu, đường dạo bộ ven sông, sân chơi thể thao, trục cảnh quan dự án, bệnh viện, trường học, thương mại và văn phòng. Nhìn những tòa nhà như vậy, bạn có nhận ra điều gì chung của bốn ông lớn bất động sản ở Phú Quốc không? Vâng, đó chính là những công trình nhiều màu sắc. Mỗi tập đoàn đều có một công trình như vậy. Đối với viên group ở Bắc đảo, chúng ta có Grand Work. Ở Trung đảo, đối với tập đoàn CEO, chúng ta có dự án Sonasi Bari villas bim Group thì có dự án Marina Square. Và ở Nam đảo, chúng ta lại có dự án Sunren City New An Thới. Vậy đây có phải là những tư tưởng lớn gặp nhau không các bạn? Thêm một dự án nữa mình cũng đã quay xong nếu các bạn muốn xem lại, hãy vào kênh của mình nha số 10.2 biệt thự bãi kem được quản lý bởi tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới với thiết kế kiến trúc của Dark Horse và thiết kế cảnh quan của Hồng Kông. Dự án có tổng diện tích là 59,6 hecta, cung cấp ra thị trường 341 căn biệt thự. Số 10.3 Sun Premier Valley Phú Quốc Resort với diện tích 730.150 m2, thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan của Singapore, thiết kế kết cấu của Apollo Việt Nam, thiết kế cơ điện của Úc, đơn vị thi công, công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình, đơn vị thiết kế nội thất Dark Horse Architect của Úc và khu biệt thự được cho là khu biệt thự có hai mặt biển duy nhất tại Phú Quốc hiện nay. Tiếp tục một công trình nữa rất là nổi bật trong thời gian qua, số 10.4, Shop House Địa Trung Hải, với tổng diện tích 39,3 hecta, thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan của Singapore, đối tác xây dựng công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Về tiện ích, dự án sẽ có tiện ích gần cáp treo hoàng Thơm, bể bơi vô cực, khu ẩm thực, nhà hàng cao cấp, khu vui chơi trong nhà. Dự kiến thời gian bàn giao là vào quý 4 năm 2019. Nhìn cái tháp trong công trình này là mình liên tưởng đến cái tháp đồng hồ ở Anh Quốc đó các bạn. Số 10.5 Biệt thự mũi ông đội Với diện tích là 80.000 hecta nhưng mật độ xây dựng chỉ cho phép là 13,7% thôi. Như vậy mật độ xây dựng rất là thấp và nơi đây cung cấp cho thị trường chỉ vào khoảng là 51 căn biệt thự đẳng cấp. Mình đã từng nghe có một căn biệt thự trong đây lên tới một trăm mấy chục tỷ. Wow, một con số rất lớn đúng không các bạn? Một điều nữa làm nên giá trị của khu biệt thự này đó chính là việc xây dựng những khu biệt thự bởi vì các bạn có thể thấy là Chúng được xây trên những vách đá rất là chịu leo, chứ không phải trên những kết cấu thông thường. Số 10.6 Shop House Bãi Kem Chủ đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc cũng là thành viên của tập đoàn Sun Group cung cấp cho thị trường 168 căn mỗi căn cao 5 tầng về tiện ích, khu này sẽ có nhà hàng, câu lạc bộ biển, câu lạc bộ trẻ em trong nhà và ngoài vườn, spa, hội nghị, quảng trường, vân vân, dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2020. Số 10.7 Condotel Bãi Kem Với quy mô là 41.980m2, gồm 5 khối công trình, trong đó có một khối tiện ích và được quản lý bởi tập đoàn danh tiếng thế giới Angkor Hotel. Đây là hình ảnh của khối tiện ích Các bạn có thấy nó giống cái gì không? Bật mí nhé Nó có liên quan đến đặc sản của Phú Quốc đó Đó chính là nước mắm Nhưng mà đó là thùng đựng nước mắm đó các bạn Tòa nhà này thiết kế dựa trên hình ảnh đó và tiếp tục trong danh sách này đó là một công trình rất nổi tiếng và được rất nhiều ca sĩ, diễn viên đến đây để quay clip cũng như là nghỉ dưỡng. Các bạn có đoán ra được đó là dự án nào không? Số 11, vâng đó chính là dự án JW Marriott Khách sạn 6 sao được liệt vào hàng loạt các danh sách về các khách sạn tốt và đẹp nhất trên thế giới. Được quản lý bởi tập đoàn Marriott International, là tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất toàn cầu. Với hệ thống 5.700 khách sạn và hơn 1,1 triệu phòng tại 120 quốc gia, JW Marriott Phú Quốc là dự án đầu tiên do tập đoàn Marriott International quản lý tại Phú Quốc. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 6 sao, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bentley và tập đoàn Sun Group kiến tạo nơi đây vào năm 2019. Tỷ phú Ấn Độ đã tổ chức đám cưới vô cùng xa hoa và lộng lẫy, được xếp vào một trong chín đám cưới được mong đợi nhất tại Ấn Độ năm 2019. Số 12. Công viên nước Hòn Thơm Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Tại Hòn Thơm, Nam đảo Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã chính thức khai trương công viên nước quy mô và hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Công viên trải rộng trên diện tích 8 hecta trong quần thể khu vui chơi giải trí biển của Sun World Hòn Thơm National Park được xây dựng trên nguyên tắc hài hòa, tôn trọng thiên nhiên. Bao bọc quanh công viên là sắc xanh cợp của những vườn xoài cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đảo, điều hiếm có ở các công viên nước ta hiện nay. Và tiếp theo đó chính là công trình cuối cùng. Để chốt lại danh sách những công trình khủng có mặt tại Phú Quốc hiện nay, không phải là một công trình nào khác mà là một công trình quá đổi quen thuộc trên cả nước cũng như trên mặt báo. Đó chính là số 13 cáp treo hoàng tôn cáp treo dài nhất thế giới. Cáp treo hoàng Thơm được khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 9 năm 2015. Đây là cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài ấn tượng 7.899,9m. Cáp treo hoàng Thơm Phú Quốc được trao kỷ lục Guinness vượt biển dài nhất thế giới. Wow, quả là một công trình đáng tự hào của Việt Nam chúng ta đúng không các bạn? Như vậy, Hữu và các bạn của Hữu vừa đi qua 13 công trình thật ấn tượng ở đảo Phú Quốc. Trong đó có rất nhiều công trình mang tầm cỡ khu vực và thế giới và đạt nhiều kỷ lục cũng như là giải thưởng quốc tế. Hãy điểm danh những công trình nâng tầm du lịch Việt Nam một lần nữa nhé. Những công trình về đảo Phú Quốc đến đây đã kết thúc rồi. Bạn có thể cho Hữu biết đâu là công trình mà bạn ấn tượng nhất trong clip ngày hôm nay. Các bạn để lại comment bên dưới nhé. Và bây giờ nếu các bạn cảm thấy thông tin ngày hôm nay Hữu đưa cho các bạn là hữu ích và thú vị thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của Hữu để tiếp tục đón xem những video clip tiếp theo. À mà mình cũng không quên nhắc lại có kha khá công trình mà Hữu đã hoàn thành và đăng trên kênh youtube của Hữu luôn rồi đó. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Và bây giờ Hữu xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip thú vị khác. Xin chào.